má xả đất nhẹ heo trời Ủa má con này bự Con này bọc Vậy cho nó lẹ Chào mọi người hôm nay mình đi câu cá ở cái hồ của ờ, cái anh này thì ờ, cái hồ này á ờ, anh nói là cái vé là 5 triệu một cần lúc đầu mình tưởng uh, 5 cần một triệu chứ nhưng mà nghe kỹ lại thì 5 triệu một cần cá thì câu xong thả xuống ở trong này là có đầy đủ nha là có ba ba nè có cá cha cá cha mười mấy ký luôn à, à cá lăng lăng đuôi đỏ mười mấy ký nè đê cũng mười mấy ký luôn nói chung cái ao này nó nó lâu đời lắm rồi ba ba thì con lớn nhất phải ờ, bốn năm ký cá lóc thì binh thiên luôn á cá lóc nhiều lắm đủ thứ cá mùi rồi uh, nói chung là có cá tai tượng nữa chưa thấy giá tư tưởng nó lên mới sáng thì chắc nó chưa lên rồi à, coi thử của mình câu được cái gì nha con con nãy nó đây <laughs> nó lên nè chừng gãy không có không bứng được không đâu trên trên cảnh có lấy không ừ. cái kèm đúng rồi dạ đúng rồi là cá gì mà nó ăn lua chạy dữ vậy lóc ủa kìa mang vô thôi à, cần này cứng không thôi nắm dây cho chắc <laughs> cứng nuốt vô trong khoan khoan khoan khoan không cần không cần kẹp lại tôi gỡ tay nha nãy gỡ con kia gỡ tay bậy chạy dữ ha còn khỏe quá trời lâu lắm rồi mình mới đi câu cá lóc á mọi người chắc cũng ờ, chắc cũng sáu bảy tháng rồi mọi người khoảng chừng ờ, uh, 6 tháng trước có đi hút lệ tới giờ thì ờ, mới đi lại nè kiểu như mình cũng câu cá lóc thì mình mình không có cảm giác bằng câu cá nước mặn tại vì nó cái sức chạy nó cũng không có nhiều thỉnh thoảng câu thì cũng vui câu ờ, coi cá nó táp ở trên mặt nước này nọ cũng vui Ừ? Lên luôn hả? đi lộn Ê. clip clip chưa clip chưa bấm clip chưa to lắm á sát phụ á trời ơi con này con dở có rồi clip clip clip Ông này ngoắt lưỡi chạy giờ ngoắt lưỡi. Đâu đi coi á Đi coi, đi coi ờ, bay Đi đi đi Đi đi giờ Không coi anh à. này ba kêu bốn triệu có cái rổ cũng được em chiên xù chiên xù rổ ra bác xù sâu mấy sao cũng dở cái lớn vậy bò. quá chưa lớn vậy bò. thấy nó đang ngớp ngớp ngớp đây để ngàn của nó quất luôn rồi à. con này dai sức lắm à con này nó dai sức lắm à Ồ. Vậy chưa? Có giờ không? có. Có không? Có cái rổ á. sao mà cái này dòng đứng nó chết luôn quá. Dạ nó chồng nó chết rồi Nhất hồ đó. Có cuộc, có cột nè chạy vô cột nè Xít vô Em có, Phi quá trời luôn nè có cái rổ mà cột mấy cái dây á cái này đâu có chết đâu mà hai tưởng mình chết chưa đâu có răng đâu bây hả? gạt chó gì đâu đâu có răng đâu không có chứ răng chưa chưa chưa chứ gạt mỏ gì đâu cái trong khi bỏ hết vô đây xuống đi nha À, cái trong khi à, hết vô lại hả? Cái trong khi giữ lại cho trồn á Dạ, hàng chi Nấu cho Tới không ta, chắc không tới đâu hả? Ừ. Cá mới ăn mùa giả à Dạ, dạ. không ăn mùa giả Tôi có mấy con cá giống để Chừng ấy cho tay vậy Dạ Cá này này Cá tay thượng nhỏ thì nhiều một cá từ từ nó có cái vợt thì cháu tôi tự lòng như nào á <laughs> này để cho nó thành cá la hán luôn cá này nó khỏe lắm ừ. cái giống chú thả như vậy hả nhỏ nhỏ vậy hả ừ. cá tượng hả cây tượng nhỏ thì chỗ này thì nhiều lắm còn có mấy cá lớn này cái này chắc là chú chờ khách có kho có khách là câu là, là ăn luôn đúng không không không ăn nếu không ăn hả à để cho đẹp thôi có năm con yeah. Dạ. à có năm con hả một con cá đỏ nè con cá la hán đỏ nè yeah. Dạ. con này cũng già lâu rồi để cho thằng bù đầu luôn dạ. nãy giờ cũng thả mấy con nhiều quá đúng đúng la đúng la cá lóc 8 à? Giờ mới được con à. Thấu <laughs> Móc cái mép ngoài chút xíu mà này hồi mà mình kéo căng nó cũng cũng cũng cũng bung ra mà <laughs> hay á đừng chưa vô đây dơ để để ngoài để để ra ngoài luôn đem ra ngoài luôn bán ra ngoài không phải ra đây ý là bán ra đó đây lên đây nước hả sàn nước đây đây ấy không cỡ tay tốn tốn tốn Ồ, luôn nhà câu đây là hàng luôn hả? chuyên gia giờ đeo được con cá mùi lên đi con cá chụp hình chụp hình không mày ừ. ngu ừ. chấm nó chụp hình chụp luôn đi vô bộ siêu tập <laughs> con này con này tiếng anh gọi là gì ta đây chụp tấm hình luôn The Monster Tilapia The Monster Tilapia đi